Ok, chào anh em Thì tự nhiên Free nó hết bóc hiệu năng rồi anh em ơi Nhìn FF nè 90 FF rồi à, Đấy, đấy Ok, thì tự nhiên Free nó hết fit hiệu năng Có một cái thanh niên nên báo cho mình biết à, Nói chung cảm ơn Free hết bị bóp hiệu năng Đã quay trở lại mượt như xưa Mọi người vô đây tắt nữa này Cài đặt này App này Nút cài đặt này tăng to lên cho mọi người xem nút cài đặt này kéo lên quyền truy cập đặc biệt tối ưu hóa pin chọn không tối ưu hóa nữa giờ nó mới mượt này như đang vẽ mở này thì là như này hay vào cái nơi mà bạn để cái phần này nhá cái phần blue status nè blue status nx nè Đấy. mở cái này thì mình mới bấm chuột phải open with chọn cái mục choi app này rồi lựa nè đó trong vô đây bấm cần chuột app chạy này là chậm chậm chỉnh cái này là 900 FPS 100 101 một nha ui rồi ơi bạn ghê đấy ui rồi ơi bạn ơi bình tĩnh đi nào fps cao phết trời ơi bạn ơi đi đâu vậy đây có chạy vô đâu đâu trời thánh chắc anh em xem mình chơi uh, ờ, đôi khán luôn nha ok một sao mình sẽ lấy ba sao cho mọi người xuống guys now.